Xin chào các bạn đã đến với khoa học lập trình phong end với này thì các bạn. Thì bữa nay là buổi 4 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái ờ, thằng Jan. Thì thằng Jan là một cái công cụ để cho chúng ta quản lý cái việc ờ, quản lý về cái các thư viện, các dependency của thằng React. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cài đặt như sau. Thì để cài đặt được Jan thì trước khi cài đặt Jan thì các bạn cần phải cài đặt Node.js. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa cài đặt ờ, Node.js thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi là học lập trình online đây cái kênh youtube của tôi và các bạn à, search các uh, search ở chỗ cái phần search này là nốt đó thì các bạn sẽ xem được các hướng dẫn cài đặt nốt trên Windows của tôi này đó thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt thằng gian thì uh, ờ, gian thì nó là một cái công cụ để chúng ta quản lý cái uh, code của chúng ta nó tiện hơn so với thằng nốt thì các bạn lên Google và các bạn search là Gen Inton đây các bạn sẽ vô cái mục uh, Inton Gen này nếu mà các bạn muốn tìm hiểu uh, về cái thằng Gen này là gì thì các bạn phải vô cái mục uh, Getting Static này đó thì ở đây thì nó giải thích Gen là một cái uh, là một cái gói quản lý uh, cho cái suộc code của chúng ta đó thì nó cho phép chúng ta sử dụng và share cái code JavaScript với lại các uh, nhà phát triển khác ở trên toàn thế giới thì Gen thì nó làm được những cái điều này rất là nhanh chóng và an toàn và và rất là dễ cho các bạn ờ, không phải và rất là linh hoạt cho các bạn vì thế các bạn không thể quan tâm nhiều đó thì các bạn thể tìm hiểu về cái thằng gian này ở đây rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là nóc và cài đặt thằng gian thì để cài đặt gian thì chúng ta cần à, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng npm và thằng node.js thì đây các bạn có thể dùng cái lệnh này để mà cài đặt này đó, tôi sẽ copy cái lệnh này và bây giờ tôi sẽ mở cái thằng à, sim này đó và bây giờ tôi sẽ bắt cái lệnh do và bây giờ thì tôi sẽ nhấn enter này rồi bây giờ thì tôi sẽ có lệnh là gian trừ version để kiểm tra xem gian được cài đặt hay chưa này đó thì nó ra là version 1.2.19 đó như vậy là tôi đã cài đặt à, gian à, ở trên à, máy của tôi là máy Windows 10 đó thành công như vậy đó thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo